à, chú xem các con có kẹo gì nào ô oh, ngon nhở ngon nhỉ <laughs> ừ, cháu nào cũng được à, hai túi nhá người một túi nhá nhờ tối cầm về ăn nhá hôm nay là mang vào bạn thấy không xe thầy hùng là ngập ông xả chết chết rồi chết chết mấy rồi đấy vất vả rồi các bạn đây đang mùa mưa lũ mà ô kìa có một cái cầu gãy à rất vất vả đi à, công tác à, đi vào bản đơn giản hai buổi chiều mọi người nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang của mình nhé Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại khu vực để ờ, chuẩn bị vào à, làng Tống Tống trong Tống ngoài nhờ mình vào ấy à, Tống ngoài à, Tống ngoài Đây đi ờ, cùng Giang thì có à, em Hùng thầy trò vùng cao thì à, thầy trò là cũng ờ, đi vào phát một ít đồ quà của các nhà hảo tâm đã gửi qua kênh của thầy trò vùng cao Hôm hai anh em đi thì có chở cái món quà này thì đó là một cái món quà bí mật tí nữa và bên trong à, làng tống phát để trồng cao thì mình sẽ cho mọi người cùng xem thì đi qua đây có một cái suối đây kia xa xa có mấy con trâu mọi người nhé đang tắm nóng kìa đó giờ phía bên này thì có một cái cầu đang thấy một cái cầu ấy cầu này thì cầu à, cao mình cũng hỏi chia sẻ là cầu này trước là năm 2018 bảy rồi đúng không 17 17 là, là có một cái trận lũ lịch sử lớn nhất sáng cái lộ là có một cái cầu kia đó, bị gãy ba bốn phút ấy vừa cái cầu này là cũng bị bay mất trên này hai là cái móng trụ kia là cũng hỏng luôn đấy giờ cũng chưa chọn cái con đường này thì à, thấy à, thầy chồng cao nói là là thích à, là đang có hỏi nó là con đường trục chính để giao thông giữa làng cống và thị xã cái lộ đúng không vâng đúng ạ cống ngoài ấy đấy ngày xưa cái cái cầu này là kiên cố lắm qua đây thấy mọi người thấy là hai anh em là đi ướt hết rồi cái đấy thì chồng cao là hết rồi mẹ là con à, xe 67 đấy. con này không biết là bao nhiêu tiền nhưng thấy là chắc khá đắt con này nó cổ cái gì gặp cũng xả may quá là máy à, nổ máy nó vẫn nổ được này xe này là Honda và ok bây giờ thì uh, Giang với uh, từ chồng mình cao sẽ vào trong làng tống để quản nhà hảo tâm nhé với tất cả mọi người là cùng chân hai anh em vào trong đó một quãng ờ, đường ờ, di chuyển khá là dài hơn mười mấy cây số mới vào đến ờ, làng Tống ngoài nha mọi người nhé tại thì mấy anh em là cũng có mặt tại làng Tống rồi giờ đang nhờ một số anh trưởng thôn trưởng bản bí thư để gọi bà con đến nhận quà của các nhà hảo tâm ấy hay là phát bánh kẹo cho các cháu nhỏ mà có những cái bánh là nó phải ngon để cho các em biết được là Ờ, là quà của bên nước ngoài là chú chú gì nhỉ thảo muốn giật à. thảo vâng à, chú thao cũng đã căn dặn thầy trò là phải mua đúng cái bánh kẹo là chất lượng thì hôm nay thầy trò là mua là à, theo ý của chú là bánh uh, chocobai đấy tất là uh, rất là nhiều luôn những hộp bánh hôm nay uh, các cháu là sẽ được uh, dùng thoải mái và đây là bánh uh, cái gì nhỉ Full Vâng à, Cũng uh, giới thiệu với chú này là thầy trò có mua hai hộp Thì một hộp thì uh, tổng hợp vào Trong quá trình uh, chờ đợi bà con tập trung lên đây để phát uh, cái bóng đèn đấy Cho uh, các hộ gia đình thì uh, anh em bắt đầu là phát một chút kẹo cho các cháu nhỏ Cháu nào là cũng dễ thương Ôi giờ chiếu tí nữa Bác cùng gửi kẹo cho các con nhá Em hãy bê bê bê vào trong này à, rồi các cháu các cháu lên đây nữa đúng rồi lên đây hết rồi cho tí thầy thầy gửi kẹo cho các con nhanh xem còn uh, cháu nào không bạn gọi về hết rồi nhiều càng đông càng vui hôm nay kẹo nhiều lắm hôm nay thì ui rồi kẹo nhiều lắm tí nữa hùng phát cho còn à, ai chị nào à, rảnh đi gọi các hộ gia đình các cháu nhỏ có cháu nhỏ ấy về đây phát cho các cháu mọi người một ít thì có ờ, cháu được, có cháu không được thì ờ, nó cũng khó Đấy, cháu trên này toàn uh, cửa chuồng thôi <laughs> Đấy, món quà rất nhiều nhá Thầy Hùng gửi cho các con nhá Bé nào cũng được nhá Lâu lưu thì hai lưu nữa, chung thì chứ <laughs> đấy ngoan nhỉ các cháu rất ngoan trên này đấy cố gắng học giỏi nhá con cố gắng học giỏi nhá đúng rồi úi chậu con xin tay rồi tiếp theo mỗi người một gói thôi hai tay hai tay vào vâng, này vào đây nào hai tay các con vào đi Ồ. thôi vào phát em ơi chưa được đi ơi cảm ơn chú nhà các con nói là cảm ơn chú dạ. Dạ tập nói đi mọi người tập nói đừng ngại một thằng này bị mang hết rồi à đây à xấu hổ à <laughs> xấu hổ quá một chầu nữa một chầu nữa Ngọt kẹo ngon luôn nhá Sô-cô-la à. Sô-cô-la này rồi là ấy này Rất là ngon luôn Choco pie Ôi còn nhiều quá Vâng, ý thưa quý anh chị là Thầy chó xin thưa quý anh chị là Hiện tại thì là bà con đi làm à. thì cũng chưa về được hết Thì là bây giờ là cùng với trưởng thôn sẽ thầy trò sẽ hướng dẫn cho bà con và trưởng thôn là để à, sử dụng cái bóng này như sau thì cứ ờ, sẽ phát từ bây giờ đến ờ, tận à, có khi bảy tám chín giờ nhỉ cứ khi là bà con về tới đây thì sẽ trưởng thôn sẽ đi báo cho là bà con về đây để nhận cái số bóng điện này tổng là 120 bóng và cái bóng này thì nó cũng dễ sử dụng thôi à, như sau cái đây, cái này thì nó có ba cái chế độ chế độ uh, thứ nhất là cái chế độ nhấp nháy đấy cứ bấm vào một nút thôi à, đầu tiên là chế độ là nút đầu tiên là sáng này nút thứ hai là sáng vừa đấy nút thứ ba là chế độ là nhấp nhấp nháy thì cái bóng này nó rất là nó có một cái là như thế này là nó rất là tiện lợi bà con có thể mang đi uh, nương đi uh, có thể là hoặc làm sinh hoạt có thể sách đi uh, xung quanh nhà được uh, tuy giá trị của nó cũng không cao nhưng mà nó rất là tiện dụng và phù hợp với lại bà con trong này vì ở trong này đều không có điện cả à, toàn đa số là sống cuộc sống về đêm này chỉ à, bếp lửa và chiếc đèn dầu thôi đấy chó sau khi mà thầy Hùng cũng đã giới thiệu cho bà con cách hướng dẫn sử dụng như thế nào rồi đấy Vừa rồi thì thầy Hùng cũng đã hướng dẫn cho bà con cách sử dụng cái bóng điện như này <laughs> Như thế nào rồi thì uh, mọi người biết rồi Thì uh, à, còn bà con đi làm nương chưa về được ngay đầy đủ Thì à, trò sẽ phát dần với à, trưởng thôn phát dần cho bà con để bà con về còn cơm nước ở chăn gà, chăn lợn, chăn vịt nữa Thì số còn lại thì chắc là chút nữa em sẽ có thể là em ấy về Còn em sẽ thông báo với bà con nhé Cái số còn lại mà mà chưa có hộ gia đình nào đến nhận ấy em ờ, để lại đây em lên danh sách và ờ, phát cho bà con những hộ nào mà chưa được thì mình sẽ phát và lại số kẹo này để các cháu nào hộ gia đình này em có thể chia nhỏ ra để để cho cán bộ à, là em trực tiếp sẽ dễ hơn và cách hướng dẫn thì à, đây thì à... vâng kính thưa quý cô bác anh chị trong ngày hôm nay thì thầy trò cũng đã mang được những xuất quà của chú biết ở bên Mỹ có gửi về hỗ trợ cho bà con thôn Tống Ngoài là 120 bóng điện và quà cho các cháu thiếu nhi ở trong này là những à, suất bánh kẹo à, rất là ngon thì cũng không biết nói gì hơn thầy trò thay mặt là bà con ở trong à, thôn Đống Ngoài xin được gửi lời cảm ơn chú rất là nhiều à, xin chúc chú cùng gia đình sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống à, tiểu thôn có lời gì gửi tới chú không ạ à? Ờ, cảm ơn anh chị đã quan tâm chú chú chú à chú à, à. Rồi, à thay mặt cho bà con trong thôn cảm ơn chú đã quan tâm đến bà con trong thôn bà con là chưa có điện cho nên là chú cũng đã các canh của thầy trò vùng cao thì chú cũng đã quan tâm cho bóng điện bánh kiệu về cho các con thay mặt cho bà con cảm ơn chú chúc chú sức khỏe nhiều thành công trong cuộc sống cảm ơn, vâng, cảm ơn em ờ, thì à, còn cái số bóng điện còn lại nhá thì là cứ bà con về thì em ờ, thay mặt anh thì em cứ phân phát hết cho bà con nhé ờ, ok cảm ơn em cảm ơn thầy trò vùng cao vâng. thì qua à. thông qua kênh ờ, thầy trò vùng cao thì ra cũng muốn gửi đôi lời cảm ơn tới chú Nguyễn Việt Thảo đã có tấm lòng hảo tâm giúp gia đình hoàn cảnh khó khăn nhất ở bà con trên vùng cao tây bắc này những món quà nhỏ nhưng mà lại mang một ý nghĩa rất là to thì trên này là trưởng thôn em cũng đã nói là không có điện mọi người ở Tam Giang mà trực tiếp hôm nay vào đây cũng cảm nhận được là tình cảm của con dành cho mọi người ở đây là các cháu nhỏ thầy trò này cũng rất là nhiệt huyết trong quá trình mà đi làm thiện nguyện này. cũng nhất là kênh kênh của thầy trò của tao và tham Giang cũng là học hỏi nếu mà quý vị tất cả mọi người mà trên kênh của thầy trò vùng cao cũng như kênh của xã Trường Giang xem được video này thì hãy cho Giang cũng như thầy trò vùng cao một nút đăng ký nút chia sẻ để ủng hộ hai anh em có thêm nhiều động lực nữa để giúp bà con hoàn cảnh khó khăn của cao tây bắc này à, xin chào tạm biệt và dạ, tất cả mọi người là ở video sau nhé chào mọi người à, cảm ơn em nhé cảm ơn bà con nhé cảm ơn em nhé